Ờ, xin chào các bạn, mình là Thu Hiền. Hiện tại thì mình đang là học viên của spa Phương Nguyễn. Ờ, cơ duyên của mình đến với Phương thì nó rất là tự nhiên. Mình thì ờ, trước trước đây thì mình rất nhiều mụn ở mặt và mình đã đến với Phương được 2 năm nay. Và như các bạn nhìn thấy là hiện tại nền da mình đang như thế này. Và khi mà, khi mà mình đã đẹp rồi thì mình lại muốn là tất cả mọi người đều được đẹp như thế. Và mình đã quyết định là đến đây học và làm cái nghề làm đẹp này và đến với Phương thì Phương là một con người rất ờ, thật thà và tận tụy Phương đã dạy mình rất nhiều cái từ cái cầm tay chỉ việc đơn giản như là việc nhỏ nhất như là việc cầm cái que mụn như nào Phương đã dạy mình như thế và mình cảm thấy là rất yêu cái công việc này và yêu cả Phương Nguyễn nữa mình ờ, rất ờ, cảm ơn Phương cảm ơn Phương vì đã làm đẹp cho mình làm đẹp cho rất nhiều người và mình ờ, muốn là sau này mình cũng ờ, sẽ là một học viên xuất sắc và là một ờ, bà chủ đẹp như Phương và muốn làm nhiều người đẹp hơn nữa và mình hứa một điều là chắc chắn mình sẽ là một học viên xuất sắc nhất, giỏi nhất và kiếm tiền nhiều nhất.